thì bạn quan sát này ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng là địa chỉ ví Solar của bạn trên ví Cholet các bạn nhấn vào sao chép này để tiến hành sao chép địa chỉ ví Solar này ha thì ok đó là cách lấy địa chỉ ví Solar trên ví Cholet ha thì ở trong video tiếp theo mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho bạn cách để chúng ta tạo ví Solar trên solet.io ha hãy cùng đón chờ xem nha